Xin chào toàn thể anh em thì tiếp tục quay trở lại về cái môi chơi tài xỉu thì anh em biết được là trong cuộc chơi thì không có chuyện tình cảm thì miễn à, làm sao anh em giành được chiến thắng thì à, đối với một số anh em mà luôn luôn tìm hiểu về những cái đồ chơi liên quan công nghệ để anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu thì à, tôi luôn luôn cập nhật cho anh em về tất cả những cái đồ chơi về công nghệ thì những cái bộ đồ nào mới nhất thì tôi luôn luôn chia sẻ cho anh em để giúp cho anh em hiểu biết và sử dụng những cái bộ đồ này thì ờ, đến đoạn video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ hoàn toàn rất là cao cấp thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây đây là những cái dòng máy nghe hồ tài xỉu hay còn gọi là máy phân âm hồ tài xỉu thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những cái sân chơi đấy anh em mang tôi những cái dòng máy nghe hồ tài xỉu này anh em không cần phải mang bất cứ một cái nắp đĩa hay quân hột anh em luồn vào trong những sân chơi đấy thì ờ, những cái dòng máy này về nguyên lý hoạt động của nó là sau khi nhà cái người nó nắp xong những tiếng hột thì tự động nó thu toàn bộ âm thanh của con hột và sau đó nó phân tích về âm thanh và sau đó là chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì à, trên nguyên lý của nó là báo một dung thì sẽ về xỉu mà máy báo hai dung sẽ về tài thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em để cho anh em thấy được những cái bộ đồ này xem nó có hiệu quả hay không để anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu này thì à, đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em về những cái bộ hột tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường thì tôi sẽ vớt ra ba hột ngẫu nhiên bình thường để test luôn cho anh em này ở đây thì là hoàn toàn là những cái dòng hỗ trợ thì anh em ngâm ở nước muối nó sẽ nổi như này thì coi như là nắp đĩa quân hột là ví dụ như anh em làm tay con anh em vào trong những cái sân chơi hoàn toàn của người ta như này thì tất cả là những đồ chơi của người ta rồi từ nắp đĩa hay quân hột rồi thì anh em chỉ biết là anh em kiểm tra về các bước thông thường ở những cái sân chơi của anh em là một là anh em thử nước muối hai là anh em thử nâm châm về quân hột về chén đĩa này với nâm châm này hoàn toàn là không hít này nắp này hoàn toàn bình thường này bước tiếp theo là người ta sẽ soi đèn về quân hột thì anh em dùng cái đèn phần lát này anh em soi đèn về quân hột này đối với những cái dòng hột tài xỉu chợ thì sẽ trong suốt như này anh em nhìn rõ không anh em nhìn thấy không hoàn toàn là sẽ trong suốt này anh em thấy không soi các mặt cho anh em này hoàn toàn trong suốt này về đĩa thì những chiếc đĩa bình thường thì ánh sáng phải xoay xuyên qua như này anh em nhìn không về nắp thì anh em có thể dùng đèn anh em soi những chiếc nắp hoàn toàn bình thường thì ánh sáng xoay xuyên qua như này không phát hiện cái gì là tang tích gì cả sau khi nắp đĩa quần hột của người ta như này thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những sân chơi ấy, anh em mang cho tôi những cái dòng máy nghe hồ tài xỉu hay còn gọi là máy phân âm hồ tài xỉu này anh em đeo trong người anh em bật cho tôi cái công tắc này lên và anh em đeo trong người thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em thì tôi sẽ để trực tiếp cái cái máy ở đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó còn khi anh em chơi thì anh em đeo trong người anh em đứng cách xa từ 3 đến 5 mét thì bây giờ tôi sẽ để trực tiếp đây test cho anh em này test anh em tiếng đầu tiên này ở đây ai nặng được không quan trọng là người nặng máy báo tôi là một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu rồi mở anh em xem này một 3 và 5 8 nút à, 9 nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này máy lại tiếp tục báo tôi là một dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi về xỉu rồi một ba và bốn là như tiếng này là 8 nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này máy báo tôi là hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mời anh em xem này 33 và 6 12 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy báo tôi tiếp tục lại về hai tung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi về tài rồi mời anh em xem này như thế này bị sai này thì tôi nói qua về những cái dòng máy này nó chỉ đạt được cho anh em là từ 70 cho đến 80 85 phần trăm thôi không những cái dòng máy nào nó đạt tuyệt đối 100 phần trăm ở những cái sân chơi nắp đĩa quân hột của người ta cả thì à, tôi test cho anh em vài tiếng nữa này máy tiếp tục báo tôi là một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về xỉu rồi mở anh em xem này một bốn bốn chín nút điểm xỉu anh em thua tiếng trước này là anh em cỡ lại tiếng sau này tiếng tiếp theo anh em này máy lại tiếp tục báo tôi là một rung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh về xỉu này hai hai và bốn ở đây tôi để trực tiếp cái máy này ở đây để anh em nghe và anh em cảm nhận về nhịp rung của nó còn đối với một số anh em ấy mà theo dõi thì anh em chưa biết về những cái dòng máy này thì nó rung hoàn toàn rất là êm khi anh em đeo trong người thì anh em lo ngại là người khác người ta có thể nghe nhịp rung của nó hoặc là anh em chơi đêm tối thì nghe đấy người người ta sợ người phát hiện đấy thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay này để cho anh em xem có nghe nhịp rung của nó hay không tiếng tiếp theo anh em này anh em có nghe nhịp rung của nó không máy báo tôi là một rung thì anh em sẽ đánh tôi là phải xỉu này hai ba và năm 10 nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này Đấy, anh em thấy không có nghe nhịp rung của nó không máy báo tiếp tục cho tôi lại về một rung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh lên tôi là phải xỉu này một hai và ba bây giờ tôi sẽ để trực tiếp đây tôi test cho anh em một hai tiếng cuối này máy lại tiếp tục báo tôi lại một rung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi là phải xỉu này mở anh em xem này một hai và bốn bảy nút điểm xỉu tôi tiếp cho anh em một hai đến cuối này máy lại tiếp tục báo tôi lại một rung rồi thì anh em tiếp tục anh em đánh cho tôi về xỉu này à, tôi sẽ test cho anh em tiếng cuối này tiếp tục báo tôi lại một dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi là phải xỉu này một một năm thì anh em có thể thấy được những cái bộ đồ này nó chỉ đạt được cho anh em về độ chuẩn xác là từ 80 hoặc đến 85 phần trăm thôi nó không thể nào đạt được 100 trăm thì anh em mà muốn đi tìm hiểu về những cái bộ đồ chơi này thì anh em cũng nên cầm trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em lên anh em test về những cái dòng máy nghe của tài xỉu hay còn gọi là máy phân âm một tài xỉu này thì anh em xem qua video của tôi ấy, mà không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đây 0969 22 3 hoặc 0962 19 thì hiện tại là tôi có hai cơ sở một là bên xe miền Đông Sài Gòn hai là bên xe Mỹ Đình Hà Nội thì ngoài ra thì tôi có tất cả những cái đồ chơi liên quan công nghệ về tài xỉu hoặc bầu cua hay sóc đĩa thì anh em cần những mặt hàng nào về và không hiểu những cái đồ chơi nào thì anh em có thể liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo tôi sẽ tư vấn và chia sẻ cho anh em về những cái bộ đồ chơi đấy còn cảm ơn anh em đã theo dõi qua những video của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy xin chào và gặp lại anh em thì uh, tiếp tục quay trở lại về môn chơi tài xỉu thì uh, anh em biết được là trong cái cuộc chơi về tài xỉu thì sẽ có người được và người thua thì uh, anh em biết được là mình không sử dụng những đồ chơi liên quan đến công nghệ thì người khác người ta cũng sử dụng để làm sao người ta giành được chiến thắng ở những sân chơi về tài xỉu thì đối với một số anh em ấy, luôn luôn tìm hiểu về những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ thì anh em xem qua những cái video của tôi là anh em hiểu được hết về những cái đồ chơi liên quan công nghệ thì à, đến với những cái bộ đồ chơi nào nó mới nhất và cao cấp nhất thì tôi luôn luôn chia sẻ cho anh em để giúp cho anh em có thể thắng được những cái sân chơi về tài xỉu thì đối à, với một số anh em ấy vừa rồi ấy, nhắn tin gọi điện hỏi tôi để anh em vào trong những cái sân chơi hoàn toàn là của người ta trong khi đó nắp và đĩa con hột là của người ta rồi thì anh em không thể nào anh em luồn được những cái bộ đồ chơi đấy vào trong những cái sân chơi của người ta được thì làm cách nào để giúp cho anh em có thể giành được chiến thắng ở những cái sân chơi đấy thì à, đến đoạn video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ hoàn toàn rất là cao cấp thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây đây là dòng máy nghe hồ tài xỉu hay còn gọi là máy phân tích về âm thanh của quân hột về tài xỉu thì à, nó nguyên lý hoạt động của những dòng máy này là sau khi nhà cái người ta nắp xong những tiếng hột tài xỉu thì tự động nó thu toàn bộ âm thanh của quân hột và sau đó là nó phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em Ờ, trên nguyên lý của nó báo một dung sẽ là về xỉu máy báo hai dung thì sẽ về tài thì đây là những cái dòng máy cao cấp và mới nhất thì nó được cải tiến rất là nhiều so với những cái dòng máy trước kia thứ nhất là nó khử tiếng ồn và sân chơi và thứ hai nữa là cái khoảng cách của anh em đứng có thể là xa từ 3 đến 5 mét nên là rất là phù hợp đến những cái sân chơi tài xỉu của anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn để cho anh em thấy được những cái bộ đồ này nó hiệu quả như nào để anh em áp dụng vào những cái sân chơi tài xỉu của anh em này thì đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em về những cái bộ hộp tài chủ trợ hoàn toàn bình thường thì à, đối với một số anh em ấy mà theo dõi qua video anh em hỏi tôi là những cái bộ đồ này thì nó có nghe được những cái bộ hộp tài chủ mà liên quan công chuyện hay không thì tôi cũng trả lời luôn với anh em này thì à, tất cả những cái hộp tài chủ công chuyện hoặc những hộp tài chủ trợ thì máy đều có thể nghe và phân âm một cách tốt nhất cho anh em để các bước thông thường ở những cái sân chơi tài chủ của anh em thì à, ví dụ anh em vào trong những sân chơi ấy, anh em có quyền là kiểm tra quân hột như ngâm hột vào nước muối này thì những cái dòng hột tài chủ chợ bình thường thì à, nước muối sẽ sẽ nổi cho anh em và bước tiếp theo là sẽ thử lâm châm về quân hột hay về chén đĩa này thì ở đây chén đĩa thì là tôi quay video thì là chén đĩa nào cũng được không quan trọng về chén đĩa thì anh em mà muốn tìm hiểu về những cái dòng máy này thì anh em lên trực tiếp anh em cầm trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em lên anh em có thể test về những dòng máy này thì không quan trọng là anh em cứ phải lên là anh em mua hàng để anh em lên để anh em tìm hiểu về những bộ đồ chơi như này bây giờ về soi đèn về quân hột này thì đối với những cái dòng hột tài chủ trợ hoàn toàn bình thường thì ánh sáng có thể soi xuyên qua như này anh em nhìn đâu hoàn toàn trong suốt này anh em nhìn không hoàn toàn là ánh sáng soi xuyên qua này. anh em thấy không những một tài xỉu trợ hoàn toàn sẽ trong suốt về đĩa thì những chiếc đĩa hoàn toàn bình thường thì anh em có thể dùng đèn anh em xoay này hoàn toàn là không phát hiện cái tăng tích gì cả anh em nhìn thấy không về nắp thì à, anh em có thể dùng đèn anh em xoay không phát hiện những cái gì cả dấu vết gì gọi là những đồ chơi liên quan công chuyện thì sau khi nắp đĩa của nột của người ta như này thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những cái sân chơi đấy anh em chỉ cần mang cho tôi một cái dòng máy nghe của tài xỉu này thôi anh em đeo trong người và anh em đứng khoảng cách là từ 3 5 mét thì bây giờ tôi sẽ bật lên và tôi test luôn cho anh em là tôi để trực tiếp ở đây còn khi anh em chơi anh em phải đeo trong người bây giờ tôi nói lại về nguyên lý của nó là báo một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài thì tôi chắc cho anh em tiếng đầu tiên này ở đây ai nắp được không quan trọng là người nắp máy báo của tôi là một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là phải xỉu rồi mở tiếng đầu tiên không có chuẩn xác này một một và bốn sáu nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này máy lại tiếp tục báo tôi lại một dung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi phải xỉu rồi một bốn và năm mười nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này ở đây ai nắp được không quan trọng người nắp máy này báo hai tung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này hai bốn và sáu 12 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy tiếp tục báo tôi một tung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về xỉu rồi mở anh em xem này một ba và năm chín nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này máy báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về tài rồi mời anh em xem này như tiếng này là bị sai bị phản này tiếng tiếp theo anh em này thì tôi nói qua là những cái dòng máy này nó chỉ đạt cho anh em là từ 70 cho đến 80 phần trăm luôn nó không thể nào đạt được 100 phần trăm cả như tiếng này máy báo tôi là một rung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi là về xỉu rồi mời anh em xem này 122 anh em thua tiếng trước cái này anh em cỡ lại tiếng sau ngay tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này máy báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này 551 thì à, đây là tôi để trực tiếp ở đây để anh em cảm nhận về nghe nhịp rung của nó thì à, anh em xem qua video anh em sợ là nghe nhịp rung của nó kêu to này thì sợ người khác người ta phát hiện đấy hoặc là anh em chơi đêm tối hoặc người ngồi bên cạnh người ta có thể nghe nhịp rung của nó bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay này và tôi khẳng định với anh em những dòng máy này anh em đeo trong người là hoàn toàn rung không ai người ta phát hiện đấy bây giờ tôi cầm lên để cho anh em xem có nghe nhịp rung của nó hay không tiếng tiếp theo anh em này anh em nghe nhịp rung của nó không như tiếng này máy báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về tài này mở anh em xem này ba bốn và năm mười hai nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này anh em có nghe nhịp rung của nó không máy rung cực kỳ rất là êm máy báo một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về xỉu này mời anh em xem này hai ba và năm thì à, bây giờ tôi sẽ để trực tiếp lên trực tiếp cho anh em một hai đến cuối này do cái thời lượng phát sóng của video nó không đủ dài nên là anh em thông cảm máy tiếp tục báo tôi là hai rung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này 5 năm và 4 Để tôi tiếp anh em tiếng cuối này mẹ tiếp tục báo tôi lại về hai dung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi lại về tài này đánh tất tay tiếng tài là anh em nghĩ này bốn năm sáu mười lăm nút điểm tài thì anh em thấy không những cái bộ đồ này nó đạt cho anh em là từ 70 đến 80 phần trăm hoặc có lúc nó lên 85 phần trăm thì anh em xem qua video của tôi ấy, mà cảm thấy không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đây 0969 22 tứ quý 3 hoặc 0962 19 tứ quý 5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 anh em nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy xin chào toàn thể anh em thì ờ, tiếp tục quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì anh em biết được là trên thị trường bây giờ ra rất là nhiều những cái dòng máy nghe của tài xỉu hay còn gọi là máy phân âm của tài xỉu thì cũng rất là nhiều anh em người ta sử dụng về những cái dòng máy nghe này thì đây là một số anh em người ta cũng nhờ tôi là khắc phục và sửa chữa cho anh em về những cái dòng máy phân âm của tài xỉu này thì à, do một số cơ sở ấy, người ta không bảo hành và không sửa chữa cho anh em thì à, hôm nay tôi sẽ tiện làm luôn cái video để chia sẻ cho anh em để cho một số anh em ấy, mà đang có ý định mà đang đi tìm hiểu về những cái dòng máy nghèo tài xỉu này để anh em thấy được về những cái dòng máy này làm sao anh em lựa chọn cho mình những cái máy làm sao tốt nhất để anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu thì à, việc đầu tiên là anh em đến một cái cơ sở làm thì anh em cầm trực tiếp nắp đĩa con hột của anh em lên anh em test về những cái dòng máy này thì ờ, trên nguyên lý hoạt động thì anh em biết rồi những video trước là tôi đã chia sẻ cho anh em rồi thì anh em test làm sao khoảng 15 cho đến 20 phút và anh em sờ trên bề mặt của những cái dòng máy này làm sao nó không bị nóng thì anh em biết được là những cái dòng máy mà bị nóng thì do nó ăn nguồn pin và thứ hai là nó rất là dễ bị chập cháy về những cái vi mạch của những cái, cái máy này thì à, anh em mà mang về thì sử dụng nó sẽ không được tốt và nó không được bền thì à, anh em thấy được là những cái dòng máy này thì nó cũng chỉ đạt được ờ, cái độ chuẩn xác là từ 70 đến 80 phần trăm thì bây giờ anh em chú ý luôn là theo dõi để tôi sẽ test luôn cho anh em để cho anh em thấy được là những cái dòng máy này về cái độ chuẩn xác là nó chỉ được 70 đến 80 phần trăm còn anh em nào mà người ta bảo là 100 phần trăm thì là cái đấy là việc của người ta thì còn anh em trong quá trình mà theo dõi qua video của tôi mà cảm thấy không hiểu cho làm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại đây à, tôi có hai cái số điện thoại 0962 19 thứ 5 hoặc là 0969 22 thứ 3 thì à, tất cả những cái video của tôi là có hai số điện thoại này còn ngoài ra những số điện thoại khác là tôi không chịu trách nhiệm với anh em thì à, anh em biết được là anh em vào trong những cái sân chơi ấy là hoàn toàn của người ta nắp đĩa quân hột là của người ta rồi thì anh em chỉ cần làm sao mang tôi những cái dòng máy nghe này thì à, anh em bật lên và anh em đeo trong người đứng làm sao khoảng cách là từ ba năm mét ví dụ như sân chơi của người ta mà đông quá hoặc ồn quá thì anh em làm sao tiếp cận gần hơn để làm sao những chiếc máy này nó hoạt động tốt nhất thì bây giờ tôi sẽ bật lên tôi test luôn cho anh em này thì đây là chiếc máy của anh em nên là tôi sẽ vừa nãy là tôi đã sửa chữa và test lại cho anh em xem luôn thì nguyên lý của nó là báo một dung sẽ là về xỉu máy báo hai dung sẽ về tài ở đây nắp đĩa quân hột nào cũng được không quan trọng về nắp đĩa quân hột thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái đầu tiên này như tiếng này là máy báo một chung thì anh em sẽ đánh lên tôi là về xỉu này mà anh em xem tiếng đầu tiên nó có chuẩn xác này một bốn và năm là 10 nút điểm xỉu tiếng thứ hai anh em này như tiếng này máy báo hai chung rồi thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này ba sáu sáu mười lăm nút điểm tài đây tôi sẽ test cho anh em 10 tiếng nhé tiếng này là tiếng ờ, thứ ba này máy lại tiếp tục báo cho anh em là hai rung thì anh em sẽ đánh tiếp tục anh em đánh cho tôi là về tài này thì tiếng này là 554 tiếng tiếp theo anh em này máy báo một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này hai bốn bốn mười nút điểm xỉu tiếng này tiếng thứ năm này máy lại tiếp tục báo tôi là một dung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về xỉu rồi như tiếng này là bị sai 11 nút điểm tài à, tiếng thứ sáu là bị sai tiếng tiếp theo anh em này tiếp tục báo tôi là một dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi là phải xỉu này hai ba ba à, tám nút được xỉu anh em thua đứng trước cái này anh em gỡ lại đứng sau ngay đứng thứ tám anh em này máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này 3 4 và 6 13 nút điểm tài đứng thứ 9 này anh em này máy báo một rung thì anh em sẽ đánh tôi là phải xỉu này mở anh em xem này như tiếng này là bị sai này là tiếng thứ 9 bị sai tiếng thứ 10 anh em này máy báo hai rung thì anh em sẽ đánh tôi là phải tài này mở anh em xem này như tiếng này là bị sai tiếp thì anh em thấy được là 10 tiếng thì nó chỉ đạt được cho anh em là rơi vào 70 80 phần trăm anh em đúng là được 7 tiếng sai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 thì anh em xem qua video của tôi nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em cảm ơn anh em đã theo dõi những video của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy